Cứu phước phàm phu Phước nghĩa là phiền não à, Phiền não như sợi dây trói buộc Chúng ta lại không thể nhúc nhích à, Đây là thật Phàm phu đúng là suốt đời đều do mạng Hoàn toàn không do người à, Trong kinh Đức Phật nói rất ừ. hay Dục mm-hmm. tri mm-hmm. tiền thế nhân Đời trước chúng ta tạo nhân gì? Kim à, sanh thọ giả thị Tức là những gì đời này nhận lãnh Quả báo Đây là nghiệp báo à, Dục tri lai thế quả Kim sanh tác giả thị Đời sau ta chịu quả báo như thế nào Đều do hành vi ngôn ngữ Tạo tác trong đời này của mình gây nên đời này gây nhân đời sau quả sẽ chín mùi không học phật không biết học phật rồi mới hiểu đời sau mặc dù làm chuyển luân thánh dương làm đại phạm thiên dương ma hê thủ la thiên dương phước bao đó rất lớn nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo tuy thỏa mãn của thiên dương rất dài nhưng cũng đến lúc kết thúc thỏa mãn kết thúc cũng phải chết sau khi chết cũng phải đọa lạc à, họ không thể tiến lên khi hưởng hết phước à, những nghiệp bất thiện tạo ra trong đời quá khứ lại hiện tiền đây là nguyên nhân gì sao họ đọa lạc Ác nghiệp của họ chưa tiêu à, Trong đời này của chúng ta Gặp phải mọi sự không như ý Đều phải dùng tâm cảm ơn Vì sao vậy? Như vậy mới tiêu nghiệp Nếu dùng tâm oán hận không những không tiêu mà còn nặng thêm Quý vị xem chỉ trong một niệm này à, Người ta hủy bán Cũng được Sỉ nhục cũng được Hãm hại cũng được Tất cả đều là tiêu nghiệp chứ Không thể không đón nhận Việc tốt không phải xấu À, Đời này quý vị hưởng phước hay thọ báo Đó cũng là tiêu nghiệp chướng à, Tiêu nghiệp chướng là gì? Tiêu nghiệp chướng của thiện nghiệp Nghiệp có thiện ác à, Hưởng phước là tiêu thiện nghiệp mình tu được Chịu tội nghĩa là tiêu tội nghiệp bất thiện Tất cả đều đang tiêu nghiệp tiêu hết nghiệp tâm thanh tịnh liền hiển tiện ai tiêu hết nghiệp a là hạng tiêu hết nghiệp thiện ác nghiệp đều tiêu hết mới ra khỏi luân hồi lục đạo nếu làm việc tốt mà chấp tướng Không ra khỏi được luân hồi lục đạo Phải thọ báo trong ba đường lành Làm việc xấu thọ báo trong ba đường ác đều không ra khỏi được điều này không thể không biết quý vị xem hưởng phước có tạo nghiệp chăng chúng ta dùng nhân gian mà nói người giàu có không nói gì khác chỉ đơn giản nói đến chuyện ăn uống mỗi bữa ăn đều có thịt chúng sanh trong kinh đức phật nói rất hay Ăn nó nửa cân phải trả cho nó tám lạng Nợ mạng phải đền mạng Nợ tiền phải trả tiền Cho nên không phải việc tốt à, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phước báo lớn à, Không xuất gia là Ngài làm quốc dương Ngài xuất gia đi khất thực có phước không hưởng vì sao vậy vì đã tiêu hết à, thực tế mà nói vào trong lục đạo nghĩa là để tiêu nghiệp à, tiêu không tạo nữa mới thật sự tiêu hết Vừa tiêu vừa tạo Diễn diện không tiêu hết Phải hiểu đạo lý này Chúng ta cần à, đoạn ác tu thiện chăng? Cần Đoạn ác Không chấp tương đoạn ác Sẽ tiêu nghiệp Tu thiện không chấp tướng tu thiện Phải tin tới nỗ lực mà làm Đồng thời Lại phải tương ưng với Đại tam không tam muội Nghiệp chướng sẽ tiêu hết à, tu như thế nào ở trước kinh này nói rất nhiều ở sau cũng nói rất nhiều phật bồ tát từ bi không ngừng nhắc nhở chúng ta bao gồm chuyện nhân ở thế gian cũng không ngoại lệ chuyện nhân thế gian nói Nếu thật sự lãnh hội một cách sâu sắc Thì Pháp liền biến thành Phật Pháp à, Ví như Khổng Lão Phu Tử nói Quân tử cư kỳ thức à, Ở trong nhà của mình miệng nói ra một lời thiện à, tắc thiên lý chi ngoại ứng chi à, có sức ảnh hưởng lớn đến như thiệt, à, quân tử tâm thiện ngôn ngữ thiện hành vi thiện họ ở đây thì khắp vùng này chịu sự giáo hóa của họ à, ngoài ngàn dặm đều chịu ảnh hưởng huống gì gần hơn à, cụ phước phàm phu phước nghĩa là phiền não à, phiền não như sợi dây trói buộc chúng ta lại không thể nhúc nhích Đây là thật Phàm phu đúng là suốt đời đều do mạng Hoàn toàn không do người Trong kinh Đức Phật nói rất hay Dục tri tiền thế nhân Đời trước chúng ta tạo nhân gì? Kim sanh thọ giả thị Tức là những gì đời này nhận lãnh Quả báo Đây là nghiệp báo Dược tri lai thế quả Kim sanh tác giả thị Đời sau ta chịu quả báo như thế nào Đều do hành vi ngôn ngữ Tạo tác trong đời này của mình gây nên Đời này gây nhân Đời sau quả sẽ chín mùi à, Không học Phật không biết Học Phật rồi mới hiểu Đời sau Mặc dù làm chuyển luân thánh Dương Làm đại phạm thiên dương Ma hê thủ la thiên dương Phước báo đó rất lớn Nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo Tuy thỏa mãn của thiên dương rất dài Nhưng cũng đến lúc kết thúc Thỏa mãn kết thúc cũng phải chết sau khi chết cũng phải đọa lạc à, Họ không thể tiến lên Khi hưởng hết phước à, Những nghiệp bất thiện tạo ra trong đời quá khứ lại hiện tiền à, Đây là nguyên nhân gì sao họ đọa lạc Ác nghiệp của họ chưa tiêu Trong đời này của chúng ta Gặp phải mọi sự không như ý Đều phải dùng tâm cảm ơn Vì sao vậy? Như vậy mới tiêu nghiệp Nếu dùng tâm oán hận Không những không tiêu mà còn nặng thêm Quý vị xem chỉ <laughs> trong một niệm này à, Người ta hủy bán Cũng à? được Sỉ nhục cũng được Hãm hại cũng được tất cả đều là tiêu nghiệp chướng không thể không đón nhận việc tốt không phải xấu đời này quý vị hưởng phước hay thọ báo đó cũng là tiêu nghiệp chướng à, tiêu nghiệp chướng là gì tiêu nghiệp chướng của thiện nghiệp nghiệp có thiện ác Hưởng phước là tiêu thiện nghiệp mình tu được Chịu tội nghĩa là tiêu tội nghiệp bất thiện Tất cả đều đang tiêu nghiệp à, à, ờ. Tiêu hết nghiệp Tâm thanh tịnh liền hiển tiện Ai tiêu hết nghiệp a là hạng tiêu hết nghiệp Thiện ác nghiệp đều tiêu hết Mới ra khỏi luân hồi lục đạo Nếu làm việc tốt mà chấp tướng Không ra khỏi được luân hồi lục đạo Phải thọ báo trong ba đường lành Làm việc xấu thọ báo trong ba đường ác Đều không ra khỏi được Điều này không thể không biết Quý vị xem hưởng phước có tạo nghiệp chăng? Chúng ta dùng nhân gian mà nói Người giàu có Không nói gì khác Chỉ đơn giản nói đến chuyện ăn uống Mỗi bữa ăn đều có thịt chúng sanh Trong kinh Đức Phật nói rất hay Ăn nó nửa cân phải trả cho nó tám lạng Nợ mạng phải đền mạng Nợ tiền phải trả tiền Cho nên không phải việc tốt À, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phước báo lớn à, Không xuất gia là Ngài làm quốc dương Ngài xuất gia à, Đi khất thực Có phước không hưởng Vì sao vậy? Vì đã tiêu hết Thực tế mà nói Vào trong lục đạo nghĩa là để tiêu nghiệp à, tiêu không tạo nữa mới thật sự tiêu hết vừa tiêu vừa tạo diễn diện không tiêu hết phải hiểu đạo lý này chúng ta cần đoạn ác tu thiện chăng cần đoạn ác không chấp tương đoạn ác sẽ tiêu nghiệp tu thiện không chấp tướng tu thiện phải tin tấn nỗ lực mà làm à. đồng thời lại phải tương ưng với đại tam không tam muội dạ. nghiệp chướng sẽ tiêu hết tu như thế nào ở trước kinh này nói rất nhiều ở sau cũng nói rất nhiều phật bồ tát từ bi không ngừng nhắc nhở chúng ta bao gồm chuyện nhân ở thế gian cũng không ngoại lệ chuyện nhân thế gian nói Nếu thật sự lãnh hội một cách sâu sắc thì Pháp liền biến thành Phật Pháp à, Ví như Khổng Lão Phu tử nói Quân tử cư kỳ thức à, Ở trong nhà của mình Miệng nói ra một lời thiện à, Tắc thiên lý chi ngoại ứng chi à, Có sức ảnh hưởng lớn đến như thế à, Quân tử Tâm thiện Ngôn ngữ thiện Hành vi thiện Họ ở đây thì khắp vùng này chịu sự giáo hóa của họ à, ngoài ngàn dặm đều chịu ảnh hưởng huống gì gần hơn à, nói đến nhân quả <coughs> ở đây chúng ta cần bổ sung một chút thật ra ở trước cũng có nói đến Vì người bây giờ mê sâu quá Nói thêm vài lần Hy vọng họ có thể nghe à, Chúng ta nói đến nhân quả thế gian à, Ở thế gian này bất luận họ là người như thế nào à, bối cảnh như thế nào à, tín ngưỡng gì đối với của cải hầu như không có ai không thích à, đều muốn phát tài À, dạ cũng muốn thông minh trí tuệ dạ cũng muốn mạnh khỏe trường thọ đây là quả báo à, ba vấn đề này quả thật vượt ra ngoài giới hạn của quốc gia vượt ra ngoài giới hạn chủng tộc dạ, cũng vượt ra ngoài giới hạn của tín ngưỡng tôn giáo là thứ mà khắp nhân loại đều truy cầu còn đeo đuổi không biết mệt mỏi nghĩ ra mọi cách để đạt được có cầu được chăng không thể vì sao vậy vì không có nhân làm gì có quả À, cho dù là cướp được Sau khi cướp được à, Họ hưởng thụ Một cách bình an vô sự Đây là quả báo Nếu số mạng không có khi họ cướp được Chỉ sợ chưa tới một hai tuần Đã bị cảnh sát <laughs> phát hiện Phá án à, Còn có thể bị phán tử hình Không những không đạt được Mà còn phải đền mạng Bất luận dùng thủ đoạn nào đạt được Đều là số mạng có Quý vị tự nghĩ xem sao phải khổ như thế à, Dùng thủ đoạn bất chánh đoạt được Phước báo trong số mệnh ta bị giảm sút Bản thân không hề hay biết À, Không chỉ là giảm mất một nửa à, Chẳng hạn số mạng có một trăm ức tài sản Nếu dùng thủ đoạn bất chánh Đời này có thể ta có được năm mươi ức Bản thân cảm thấy rất nhiều Thật ra như thế nào? Thật ra đã bị giảm một nửa Quý vị xem có oan uổng chăng? À, Quả thật có khi không chỉ giảm một nửa Đây là chúng tôi đưa ra một ví dụ cho mọi người dễ hiểu à, Của cái từ đâu mà có Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa Đức Phật thường nói là Từ bố thí mà có à, Bố thí tài đời này ta được giàu có do đời trước ta tu ba loại bố thí à, Thật sự giàu có không phải tu được trong một đời Tu một đời không được nhiều như thế à, Thông thường mà nói phải tu đến ba đời ừ. Năm đời cho đến mười đời phước báo này rất lớn à, mười đời tu nhân đời này quả báo hiện tiền à. đó là đại phước báo hiện tiền à, người xưa thường nói quý di tiên tử phú hữu tứ hải Không phải người bình thường Người bình thường làm gì có phước báo lớn như thế Có người hiểu được đạo lý này Hiểu biết đạo lý của nhân quả Họ sẽ tâm an lý đắc Không đi tranh giành Không truy cầu À, tự mình nỗ lực tu nhân à, đời này tu nhân đời này chưa hưởng thụ đây là gì tích lũy ở đó à, đời sau tu tiếp đời sau nữa cũng tiếp tục tu Đây là Chúng ta thấy người giàu có ở thế gian Số mệnh đó từ đâu mà có Không phải trời cao ban cho họ Cũng không phải Phật Bồ Tát ban cho họ Tất cả đều là tự tu tự hưởng thụ Nhà Phật gọi là ừ. tự làm tự chịu Phải hiểu đạo lý này à, Phải có thái độ đoan chánh Phải cố gắng tu thật tố các đức hạnh vì sao vậy? Tu tốt đức hạnh không đọa vào ba đường a? À, Ta tu là phước báo nhân thiên Nếu không có đức hạnh thì sao? À, không có đức hạnh Nếu tu phước báo lớn như thế Có thể vào hưởng thụ trong đường súc sanh à, Hưởng thụ trong đường ngã quỷ Điều này rất nhiều, rất phổ biến còn có đường Atula, đường La Sát, đường Ma Quỷ Phước báo đó đều rất lớn Phước báo đó không hoàn chỉnh Cho nên mới luân lạc đến một đường nào đó Hưởng phước trong cõi đó họ tạo nghiệp Tạo tội nghiệp rất nặng nề Sau khi hưởng phước hết ừ. Đại khái là cảnh giới địa ngục hiện tiền như vậy là sai trong kinh luận đức phật không ngừng nhắc nhở chúng ta không được làm những điều này trước tiên là đoan chánh tâm thái tuân thủ thập thiện nghiệp đạo không trái giới luật oai nghi à, ta ở trong lục đạo có thể giữ được thân phận trời người không bị đọa lạc đây là phật dạy chúng ta về việc lượng quan trọng nhất à, cho nên tu phước vẫn còn là việc thứ hai à, ở trước có nói với chư vị Nghiệp này có hai loại Một là dẫn nghiệp, hai là mã à, nghiệp Dẫn nghiệp là dẫn dắt chúng ta đầu thai vào đường nào đó À, Vấn đề này không phải Diêm Dương Cũng không phải Thượng Đế quyết định thay chúng ta Không phải Là do nghiệp lực ta chi phối à, Chúng ta tu thật tốt Luân lý đạo đức Đây là dẫn nghiệp <coughs> Dẫn dắt chúng ta vào một đường nào đó Tuyệt đối không vào ba đường ác Cũng không vào la sát hay tu la À, Trong đường đó hiện tại không tệ Nhưng tương lai rất phiền phức à, Quả báo không thể tưởng tượng được Đừng nên đến đó Luân lý đạo đức nhân quả Chúng ta không thể không biết à, Nếu đời này mãn nghiệp của chúng ta Không tốt Mãn nghiệp không tốt thì sao Chúng ta tu bố thí chưa đủ à, Cho nên cuộc sống vật chất hơi khó khăn Không sợ Có thể bổ sung à, Bây giờ ta tu nhiều hơn à, Điều này trước đây <clears throat> Đại sư chương gia từng dạy tôi Tôi thưa với Đại sư Tôi không có tiền Mỗi tháng kiếm được một ít tiền Chỉ miễn cưỡng duy trì được cuộc sống ừ. Không có dư à, Cuộc sống rất đơn giản Rất nghèo khó à, Đại sư hỏi tôi Một hào có chăng? Tôi nói một hào có Được một đồng được chăng Một đồng cũng có thể Đại sư nói ừ, Vậy thì bắt đầu bố thí từ một hào một đồng đó à, Tôi cũng rất nghe lời à, Cho nên thầy rất thích tôi Bởi tôi biết nghe lời à, Một hào một đồng thì bố thí như thế nào Trước đây không hề đến chùa sau khi học Phật thường đến chùa Trong chùa có ấn tống kinh điển à, Mọi người góp tiền ghi danh sách à, Quyên góp bao nhiêu không quan trọng Một hai đồng cũng được Họ nhận hết à, Điều này rất tiện lợi Tôi thường tu tùy hỷ công đức này Như phóng sanh Cứu tế từ thiện đều ghi số tiền vào sổ à, Chúng tôi bố thí từng chút như thế <coughs> Làm như vậy khoảng 3 năm Thì bắt đầu có hiệu quả Hiệu quả xuất hiện Thu nhập nhiều hơn Quả thật càng thí <coughs> càng nhiều À, nói với chư vị mua bộ đại tạng kinh đầu tiên lúc đó tôi còn đang đi làm làm rất vất vả tích lũy suốt ba năm à, mỗi tháng tiết kiệm đến mức độ nào tôi nhớ tôi tiêu tiền ít nhất có khi một tháng mất 8 đồng tiền đài loan Đem tiền Đài Loan so với tiền Mỹ Một đồng tiền Mỹ hơn 30 đồng tiền Đài Loan Quý vị xem một tháng tôi tiêu 8 đồng Nhiều nhất không quá 20 đồng Chưa đến một đồng tiền Mỹ 30 à, đồng mới bằng một đồng tiền Mỹ Cuộc sống khó khăn như thế à, Tiền còn lại à, mua Đại Tạng Kinh Mua bộ đại tạng kinh đầu tiên quá vất vả Bây giờ tôi tặng cho toàn thế giới đại tạng kinh Mục tiêu của tôi đưa ra là 10.000 bộ Tặng tứ khố toàn thư Đã tặng 100 bộ Tặng tứ khố hội yêu Bây giờ tôi đặt 200 bộ Trước đây có tặng hơn 60 bộ càng thí càng nhiều à. trong kinh đức phật nói không sai chút nào à, bố thí tài mới dùng không thiếu à, Phá bố thí phần lớn của cải của chúng tôi đều dùng vào việc ấn tống kinh ấn tống sách hay kinh luận sách hay Số kinh sách này là Pháp Bảo Pháp Bảo của thế xuất thế gian Giảng kinh dạy học là Pháp Bố Thí Phải dùng tinh thần, phải dùng thể lực Đây gọi là bố thí nội tài Quả báo này không những tăng trưởng trí tuệ thông minh Mà còn mạnh khỏe trường thọ Thân tâm tự tại pháp hỷ sung mãn Mỗi niệm tôi không quên ân đức của Thầy Không có sự dẫn dắt của Thầy Làm gì có được cuộc đời hạnh phúc như thế trong thời đại này cuộc sống hạnh phúc chỉ là hữu danh vô thực chúng tôi đã đạt được ai cho chúng tôi nhờ thầy dẫn dắt chỉ điểm nếu không có thầy chúng tôi làm sao biết được bố thí vô ủy Điều này từ khi tôi học Phật là rất quan trọng Vì sao vậy? Vì lúc trẻ thích săn bắn Sát hại rất nhiều chúng sanh Sau khi học Phật mới biết là sai Cho nên phóng sanh Giúp những chúng sanh đau khổ Chúng tôi đều tận tâm tận lực làm À, đặc biệt là người bệnh à, quan tâm lúc lâm chung à, làm những việc như bổ thí tiền thuốc men đây đều thuộc về bố thí vô úy bởi vậy tôi không thể bị bệnh Nguyên nhân là gì? Tiền thuốc men đem đi bố thí hết Không còn tiền thuốc à, Quý vị đều mua bảo hiểm y tế Chuẩn bị việc gì? Chuẩn bị cho lúc bệnh Như vậy chắc chắn bị bệnh Nếu không tiền thuốc này không có chỗ dùng à, Tôi không bị bệnh Chính là vì đã bố thí hết tiền thuốc Không còn à, Cho nên không được bệnh Bệnh là lập tức giảng sanh thông suốt lý sẽ biết không tiếp tục làm những điều ngu ngốc nữa cuộc sống càng đơn giản càng tự tại thế nào gọi là hạnh phúc tâm an lý đắc là hạnh phúc hiểu lý tâm sẽ an À, người bây giờ gọi là không có áp lực à, không có áp lực thân thể không có áp lực tinh thần à, không có lo âu không có tiền nào không có dương mắt đây chính là tự tại mỗi ngày tụng kinh giao lưu với phật bồ tát À, những chuyện tạp nham trong thế gian Chúng ta giữ khoảng cách với chúng à, Quý vị xem Chắc tôi cũng khoảng 50 năm không xem tivi Không xem báo chí à, Báo hay tạp chí Những thứ này tôi đều không tiếp xúc Lúc trẻ thường tiếp đến tiệm sách Bây giờ tiệm sách cũng không đến Tôi có đến hai lần Cảm thấy từ trường của tiệm sách không tốt Không như trước đây 60 năm trước từ trường của tiệm sách không tệ Bây giờ từ trường rất xấu Đương nhiên trong số sách đó viết không hay Cho nên bây giờ không đi nữa Đáng tránh thì cố gắng tránh Phật Bồ Tát Thánh Hiền Nhân Chúng ta cần tiếp cận thì cố gắng tiếp cận Đọc sách Thánh Hiền nghĩa là Tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền Ngày càng nâng cao chính mình Tiêu tai miễn nạn như vậy có thể hóa giải à, tu hành phải tu ở những điểm này đây là tế hành à, phải tu ở những điều này mới thật sự có thể giúp ta nâng cao cảnh giới à, nên nhớ tham sân si mạng nghi là phiền não nghiêm trọng tập khí bất thiện trong phật pháp gọi là căn bản phiền não nếu không đoạn căn bản phiền não không thể ra khỏi luân hồi lục đạo dù làm bao nhiêu việc tốt cũng không ra khỏi lục đạo à, chúng ta nghĩ đến lương võ đế đương thời là một đại hộ pháp của phật giáo à, ông dùng thân phận quốc dương của mình toàn tâm toàn lực hỗ trì phật pháp thích người xuất gia à, thấy người phát tâm xuất gia ông liền hỗ trì liền cúng dường à, kiến lập hơn 400 đạo tràng là đại hộ pháp À, Hộ trì mấy mươi vạn người xuất gia Lúc tổ à, sư Đạt Ma đến Trung Quốc Diện kiến ông ta Ông ta rất tự hào Nói với tổ sư Đạt Ma Về cống hiến của mình đối với Phật Pháp Thỉnh giáo Tổ sư Đạt Ma Công đức của mình có lớn chăng? Công đức của Trạm lớn chừng nào? Tổ sư Đạt Ma nói không có công đức à, Chính câu nói này Khiến ông không vui à, Nói lời không hợp ý Ông ra lệnh tiện khách mời tổ sư đạt ma ra đi lời của tổ sư đạt ma là thật vì sao vậy vì làm nhiều việc tốt nhưng tâm luôn kiêu ngạo chưa đoạn phiền não làm gì có công đức Phước báo rất lớn Ông ta tu được phước báo à, Không phải công đức à, Phước đức và công đức không giống nhau Ông ta tu là phước đức Không phải công đức Công đức là phải buông bỏ tập khí phiền não Đó là công đức từ những điều này chúng ta có thể lãnh hội được tập khí phiền não rất khó đoạn chỉ cần nó xen vào thì hoàn toàn trở thành phước đức phước đức hưởng ở đâu hưởng trong lục đạo chứ vậy phải biết điều này hưởng trong lục đạo không ra khỏi lục đạo ba đường lành hưởng phước trong ba đường á cũng có hưởng phước chúng ta thấy trong kinh điển đề bà đạt đa tạo tội hủy bán tam bảo à, hủy bán đức phật thích ca mâu ni Tâm đố kỵ của ông rất nặng Thấy người khác tu hành hơn mình Sanh tâm hủy à. bán Bán Phật Bán Pháp Bán Tăng Phá hòa hợp tăng Làm thân Phật chảy máu Tạo rất nhiều tội Đều là tội của địa ngục Ưng quả thật là đọa vào địa ngục A Tỳ Nhưng những hành vi này Làm nổi bật Đại đức, đại hạnh, đại từ, đại bi của Phật Ông đã làm được một việc tốt Việc tốt có quả báo tốt Không sai Đúng là ông ở trong địa ngục Ở địa ngục A Tỳ Thế Tôn nói với chúng ta Những gì Đề Bà Đạt Đa chịu trong địa ngục A Tỳ Gần giống như trời đau lợi Nhưng ở trong địa ngục A Tỳ Không phải ở cõi trời đau lợi điều này đáng để chúng ta suy tư quý vị xem có người đọa vào ngạ quỷ hưởng thụ trong ngạ quỷ đạo gần giống như thiên nhân gì phước bao lớn nhưng họ ở địa ngục có người hưởng phước trong đường súc sanh trong đường súc sanh cũng có tu hành nhân quả báo ứng rất phức tạp không thể vài câu có thể nói hết được à, đức phật dạy chúng ta thật sự muốn xuất ly tam giới vượt thoát luân hồi lục đạo vâng. không được tu phước không được tạo ác Tuyệt đối không dính vào thiện ác nhị biên à, Phải tu như thế nào? Đoạn tất cả điều ác Tu tất cả điều thiện Đoạn ác không nghĩ đến đoạn ác Tu thiện không nghĩ đến tu thiện Tâm phải thanh tịnh à, Về sự thật sự phải đoạn ác tu thiện À, Trong tâm thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần à, uh, Làm mà không làm, không làm mà làm Làm rồi giống như chưa làm gì à, Duy trì mãi tâm bình đẳng là đúng Dạ, Nghĩa là dùng dạ, nhất tâm để làm dạ. Đừng dùng hai tâm ờ, Hai tâm là sai Nhất tâm là chân ờ, Hai tâm là vọng tâm à, Nhà Phật thường nói Thế tục cũng nói Nhưng lời này được nói trong Kinh Phật Ba tâm hai ý Ba tâm hai ý là thuật ngữ trong nhà Phật à, Hiện nay xã hội đại chúng đều dùng ba tâm là chỉ a lại gia mạt na và ý thức đây là ba tâm hai ý chính là ý thức và ý căn à, mạt na gọi là ý căn <laughs> đều là lời trong kinh phật ba tâm hai ý à, ba tâm hai ý là tạo nghiệp là sai